thị trường đưa bị điều khiển một là quy tắc về sự kết quả của một hoặc nhiều big boy khiến cho giá cổ phiếu khiến big boy điều khiển giá cổ phiếu ạ chúng ta hiểu cái điều này như nào tức là khi mà cái đợt biến động mạnh được chưa một cổ phiếu tốt được chưa chúng ta nếu chúng ta có một cổ phiếu tốt và đặc biệt là những cổ phiếu tăng trưởng nếu cổ phiếu tăng trưởng nguồn lực mạnh thì thường nó sẽ có rất nhiều các quỹ các tổ chức họ tham gia họ mua vàng khi mà họ các quỹ các tổ chức họ mua vàng thì điều đó dẫn đến là gì ạ dẫn đến là cái big boy đấy là big boy sẽ điều khiển cổ phiếu điều khiển cổ phiếu vì họ tham gia mua nhiều nên dẫn đến là giá cổ phiếu có thể gia tăng thậm chí là nhiều khi giá cổ phiếu biến động mạnh mà không có bất cứ thông tin nào đối với cổ phiếu đó chúng ta biết rằng rất nhiều cổ phiếu là nó biến động mạnh nhưng do ngẫu nhiên một cái tổ chức nào đó họ thấy là khả năng là trong 10 năm nữa họ dự đoán đó, cổ phiếu này sẽ là tốt hoặc là trong hai năm nữa cổ phiếu này tốt hay trong một năm nữa cổ phiếu tốt nên họ đưa ra những quyết định họ mua được chưa nên với các nhà đầu tư nhỏ lẻ chúng ta các nhà đầu tư cá nhân của chúng ta cứ đi xem là cổ phiếu nó lên do ai tạo ra và chúng ta cứ đi xem nghe ngóng trên các diễn đàn S319 hoặc là rất nhiều kiện diễn đàn khác để chúng ta thấy được đây là gì ạ là những nguyên nhân nó tác động cổ phiếu nhưng đấy chính là cái việc làm chúng ta có thể nói là làm ngu ngốc ạ tại vì những cái nguyên nhân đấy có thể nhiều lúc nó không phải do bất cứ ai được chưa và nếu chúng ta hiểu rõ về quy luật của nó thì nó không cần nghe bất cứ thông tin nào chúng ta cũng có thể biết được cổ phiếu nó như nào làm được điều này đấy chưa big boy big boy cho rằng tức là nhà đầu tư lớn á đám đông thường ngu ngốc tức là chúng ta biết là nếu cái đám đông á, chiếm khoảng 60 phần trăm hoặc 70 phần trăm vì họ không đoàn kết cả nhà nhớ nhá cái sự không đoàn kết của họ và thứ hai vì sao họ không đoàn kết vì thứ nhất họ không có kiến thức họ không được đào tạo họ là những người mà độc lập với nhau lòng tham của họ rất lớn khát vọng thành công nhanh ạ à. được chưa không có kiến thức lòng tham lớn khát vọng nhanh lo lắng sợ hãi tất cả những cái mà những cái mà họ bị mua lần trước họ bị thua lỗ rồi và những cái đấy nó được gieo vào tiềm thức và trong tiềm thức của họ luôn luôn xảy ra những cái tâm lý lo lắng sợ hãi được chưa thì đấy chính là những cái mà chúng ta thấy là là những cái sự ngu ngốc bản thân chúng ta khi mà chúng ta không nắm rõ được cái sự vận động của big boy và sẵn sàng đua lệnh ở mức cao nên rất nhiều cổ phiếu tăng rất mạnh như là đầu tiên là cổ phiếu gì ạ à? cổ phiếu Vietcombank vào tháng 6 năm 2014 à, 18 à, tháng 4 mùng 6 tháng 4 năm 2018 thì bản tin của DVD có ra là đây thị trường là đỉnh và ra hết đi nhưng trong thời điểm đó thì gần như các công ty chứng khoán vẫn đưa ra là thị trường tiếp tục đi lên được chưa gần tất cả phần lớn các chuyên gia vẫn nói là thị trường vẫn tiếp tục đưa đưa vào Vietcombank có thể lên trên 100 và rất nhiều các thông tin khác nữa và chỉ đến khoảng mùng 10 tháng 4 năm 2018 thị trường bắt đầu sụp đổ và với những cái điều này bản thân William O'Neill cũng có nói là là phần lớn các chuyên gia về chứng khoán dạ, William O'Neill nói ấy, thì đều là sai lầm tại lúc đúng lúc thị trường chuyển hướng Đấy, ông có nghiên cứu và ông nghiên cứu ông phỏng vấn rất nhiều thì phần lớn các chuyên gia thì họ sai lầm bởi vì gì ạ họ không giao dịch họ không nghiên cứu họ chỉ dùng lý thuyết suông của họ để phân tích thôi ạ nên cái sai lầm đấy là ngẫu nhiên và họ dừng gì ạ họ dùng lý thuyết hiệu quả để họ phân tích mà chúng ta đã chứng minh được là bản thân tất cả những nhà đầu tư lớn những người chúng ta gọi là thiên tài họ đã bác bỏ lý thuyết hiệu quả thì cái phương pháp VSA này nó cũng là cái phương pháp mà nó cũng bác bỏ cái lý thuyết bước đi ngẫu nhiên thì lý thuyết thì chiều hiệu quả được chưa và họ sẵn sàng đua lệnh bán thấp khi cổ phiếu lao dốc lao dốc lao dốc và đầu tiên họ đợi đợi mà cuối cùng là không thể chịu được họ bán bán xong thì lúc đó cổ phiếu quay trở lại họ lại tiếp thì đây chính là một cái quy luật mà bitcoin họ nghiên cứu họ thấy được đó tuy nhiên sau này chúng ta hiểu rõ được thì những cái điều đó nó rất đơn giản được chưa thì những cái này chúng sẽ phân tích để với chúng ta ai cũng có thể hiểu rõ được và có thể áp dụng có hiệu quả trong quá trình đầu tư bởi vậy các bitcoin điều khiển tâm lý đám đông và đây là bí quyết để họ thành công Vậy tất cả những nhà đầu tư, những cái bạn đang theo dõi cái phương pháp của DVD ở đây, được chưa? Rất nhiều bạn đang ở đây có muốn nắm rõ được cái mấu chốt, nắm rõ được cái công thức để biết là Bitcoin họ đang làm gì ở đây không ạ? Tại vì trước kia, từ trước nay, các bạn cứ vẫn cứ tiếp tục đi học và các bạn biết là giá nó không thể quyết định cái hướng đi được. Nó phải mang tính chất cung cầu mà cung cầu nó liên quan đến giá nhân khối lượng nó chính sẽ là cung cầu nếu khối lượng tăng giá tăng nó sẽ là cung đang nhà đầu tư lớn đang khá đang mua vào và ngược lại nhưng ở đây chúng ta phải hiểu từng giai đoạn để chúng ta biết được giai đoạn nào là bitcoin mớm giai đoạn nào là bitcoin mua thật đó chúng ta phải hiểu rõ được và chúng ta biết là nếu bitcoin muốn mua cổ phiếu họ sẽ tạo ra các tin tốt về công ty đó câu hỏi này theo cả nhà nhá mọi người nhá theo cả nhà là câu hỏi này nếu mọi người thử suy nghĩ ra nó có ý nghĩa gì ạ nếu big boy muốn bán cổ phiếu họ sẽ tạo ra các thông tin tốt về cổ phiếu đó Big Boy là ai Cả nhà Cho Dũng comment đi ạ Cho Dũng comment đi ạ Mọi người cho Dũng comment đúng không ạ Big Boy là ai Nếu trong cái câu hỏi này Nếu Big Boy muốn cổ phiếu của họ thông tin tốt vâng ạ. Đấy là Big Boy là mọi người cho dũng uh, comment đi ạ chúng ta thử xem là chúng ta nắm được không ạ tại vì uh, cái này là cái rất là quan trọng đây là những khóa học nên chúng ta cần phải tương tác ạ chúng ta cần phải tương tác thì chúng ta mới nhớ được tay to nó vẫn chưa chung chung ạ big toy chúng ta phải nếu trong trường hợp như này big toy là chúng ta tương tác đi ạ chúng ta tương tác xem là ai mọi người cứ đưa ra đi ạ xong mình dũng giải thích ạ chúng ta phải nhớ cái này ạ nhà tạo lập ok các tổ chức ôm nhiều cổ phiếu lái chủ doanh nghiệp ok các tổ chức các quỹ các công ty chứng khoán đội lái nhóm nắm nhiều cổ phiếu kẻ nhiều tiền ok rất tuyệt vời thực tế là trong tất cả những cái comment này của các anh chị và các bạn đều đúng hết nhưng dũng chỉ nói quỹ hơn kỹ hơn ạ kỹ hơn một chút ạ được chưa chúng ta đều nói lần tuyệt vời hết ạ nhưng chúng nói kỹ hơn một chút đó là gì ạ phần lớn là những cái doanh nghiệp và những cái công ty quản lý quỹ hoặc là cái nhóm lợi ích liên quan đến doanh nghiệp đó cả nhà có hiểu không ạ bởi vì họ là cái người tạo ra doanh thu lợi nhuận tạo ra biết được cổ phiếu đấy có thể tăng trưởng được biết cổ phiếu nó đổi giá trong được trường hợp nên nếu cái số tiền để họ đẩy giá cổ phiếu lên được chưa đẩy giá cổ phiếu lên khi mà giá cổ phiếu lên thì cái việc mà lợi nhuận trên cái sự tăng giá nó lớn hơn cái lợi nhuận trên mà chia cổ tức rất nhiều cả nhà có hiểu không ạ lợi nhuận mà chúng ta thu được như đến cổ phiếu tăng gấp đôi mà chúng ta có một triệu hay năm mười triệu cổ phiếu mà chúng ta có cái độ bên ngoài thông tin là do chúng ta tạo ra vì chúng ta đang quản lý doanh nghiệp hay là chúng ta đang biết doanh nghiệp đó nó phát triển ra sao đang biết cái tiềm năng phát triển như nào vì chúng ta đã có một chân trong hội đồng quản trị hay là chúng ta chơi thân thiết hội đồng quản trị hay là hội đồng quản trị đã chơi thân với một cái nhóm lợi ích nào đó nên chính vì vậy các thông tin đưa ra này nó đều là có chủ đích và tính chủ đích như vậy thì nó làm cho cổ phiếu tăng rất mạnh bản thân họ kéo tăng rất mạnh và chính kéo tăng mạnh nó sẽ tạo ra một quá trình chạy nước rút được chưa chạy nước rút và khi nó chạy nước rút đấy thì nếu theo thiết liệu thị trường hiệu quả nó có đúng không ạ nó có định giá đúng không ạ tất cả những cổ phiếu khi mà kết thúc chu kỳ bao giờ nó cũng chạy nước rút mà nó chạy nước rút đó là lúc mà big boy bắt đầu bán ra được chưa lúc đấy các thông tin nhớ là cổ phiếu KD năm 2016 lúc mà thông tin ra lợi nhuận tăng mấy trăm trăm thì lúc đó là cổ phiếu bắt đầu đi xuống chưa bắt đầu đi xuống và đây là nguyên nhân dẫn đến gì à? các nhà đầu tư cá nhân thấy là cổ phiếu rẻ lại tiếp tục mua vào rẻ lại tiếp tục mua vào vì chúng ta sử dụng phương pháp định giá ok chúng ta tiếp tục một số quy tắc về điều khiển của thị trường đây là quy tắc rất tuyệt vời ạ à mọi người thấy hay không ạ nếu mọi người thấy hay về những chia sẻ ở phần đầu thì cho Dũng ờ, một số cái slide đúng không ạ số 1 đi, đấy ạ số 1 để cho Dũng ờ, nắm được xem là chúng ta thấy là cái chưa chương trình chia sẻ này thực sự nếu mà ấn tượng cho mọi người thì mọi người cho Dũng ờ, những cái cái lời động viên được không ạ ok ạ rất cảm ơn rất cảm ơn cả nhà tại vì khi mà chúng ta hiểu được cái này thì chúng ta bắt đầu có cái niềm tin để chúng ta sẽ bước vào thị trường rất tuyệt ạ xin cảm ơn cả nhà rất nhiều xin cảm ơn xin cảm ơn ạ khi big boy bán xong cổ phiếu họ sẽ tạo ra tin xấu hoặc không đưa tin tức gì cả ở đây chúng ta có hiểu là này khi mà quá trình chạy nước rút được chưa chạy nước rút kết thúc khi mà họ bán ra thì làm gì có cầu vào nữa đúng không ạ cung thì nhà lẻ lúc đấy thì thua lỗ thì bắt đầu bán ra còn cầu là khi họ đã cầu á, là lúc mà họ làm sao cầu là họ bán hết rồi thì họ có cầu để mua lại các bạn nên họ để cho rơi tự do khi mà họ để rơi tự do hoặc là nếu một số cổ phiếu thì họ cho những cái thông tin xấu ra để cho mọi người bắt đầu họ bán ra để cho các nhà đầu tư nhỏ lẻ bán ra hết lúc đó họ lại gom lại họ để tiếp tục chu kỳ tiếp theo còn nếu cổ phiếu mà cổ phiếu không tốt thì họ sẽ không làm gì cả và họ sẽ bán hết ra và họ ngồi chơi và bản thân các nhà đầu tư nhỏ lẻ sẽ dẫm đạp lên nhau và đi xuống đây là cách họ làm được chưa nhưng các nhà đầu tư nhỏ lẻ chúng ta thì sao khi mà cổ phiếu giảm thì chúng ta làm sao lại bắt đáy lại mua vào vì giá trị nghĩ là cổ phiếu này đang rẻ chúng ta mua vào đây là cái cách mà phần lớn các nhà đầu tư vẫn thích mua vào khi mà giá rẻ Đấy, thích mua vào một hôm trước thì một số bạn khi mà Dũng chia sẻ là Vietcombank à, một số cổ phiếu ngân hàng hiện tại là nó đang chưa tích cực thì bạn ấy nói là giá đang rẻ thế mọi thứ đang tốt thế mà ông lại bảo là bán ra à, bán ra hoặc là không tham gia nhưng ở trong chia sẻ có lẽ trong thời gian rất lâu rồi thì Dũng chỉ có nói là hai cổ phiếu gì ạ à, Vietcombank và Tiên Phong Bank đó là những cổ phiếu tiềm năng lý do gì ạ lý do chúng ta đều có là một là một là chúng ta nhìn về cung cầu của nó vẫn đang là ổn định thứ hai là gì ạ chúng ta nhìn về về cái cơ bản của nó cũng là tốt cái phần này thì chúng ta sẽ được, chia sẻ ở những cái buổi khác tại vì riêng về VSA này nó chỉ là liên quan đến TA tức là phân tích kỹ thuật thôi ạ bất kỳ cổ phiếu nào đang tăng giá mạnh mà có phiên giao dịch với khối lượng lớn thì nhiều khả năng bắt đầu một chu kỳ phân phối ở đây thì uh, sau này Dũng sẽ phân tích thêm một chút nữa nó thuộc đoạn nào thì bắt đầu là một chu kỳ phân phối thường đây là giai đoạn chạy nước rút được chưa Big Boy muốn các nhà đầu tư nhỏ lẻ phải mua với giá cao và sau đó phải bán với giá thấp nhất vì sao như vậy bởi vì thế này Big Boy nó có những cái chiến thuật đó là rũ bỏ à, rũ tiệt cung và thường thì họ gom gom đến lúc mà nhà đầu tư nhỏ lẻ gần như là không còn nữa vào lúc đấy họ sẽ kéo một mình lên đến một vị trí cao nhất và đến lúc đó thì bắt đầu nhỏ nhà đầu tư nhỏ lẻ mới tin và thường thì tin xong thì mua có thể được một ít phần trăm trước khi mà bị mất hết thì cái này vào chi tiết Dũng sẽ chia sẻ những phần như này để cho các bạn có thể nắm được nếu cổ phiếu thực sự tăng thì nhà đầu tư nhỏ lẻ sẽ là người biết cuối cùng hoặc là người bị ép thoát hết hàng được chưa tại mức giá thấp nhất đấy là trong cái VSA đấy là quá trình rũ bỏ được chưa chúng ta nhìn vừa rồi nếu chúng ta xem về cái gì là cổ phiếu như là VEA trước khi tăng nó quá trình rũ bỏ vậy rũ bỏ như nào thì cổ phiếu sẽ lên tiếp rũ bỏ như thế nào là cổ phiếu sẽ gọi là phêu vũ hình nên chúng ta phải biết là nó sẽ có cách để chúng ta nhận biết là những cái gì rũ bỏ sẽ tiếp tục thành công còn những cái gì rũ bỏ là cổ phiếu tiếp tục đi xuống nhưng vì chúng ta không có kiến thức nên lần trước chúng ta rũ bỏ thì chúng ta không bán thì chúng ta bị thua lỗ nặng lần này thì nó lại lên rất mạnh nguyên nhân là chúng ta không hiểu rõ về cái mấu chốt bên trong và Ngược lại là nếu cổ phiếu giảm giá thì nhà đầu tư nhỏ lẻ cũng là người biết cuối cùng. Thì tất cả những cái giá trị này chúng ta sẽ được học vào những bài tiếp theo. Được chưa? Tại vì đây là chúng ta sẽ chia ra rất nhiều bài. Nên đây là một phần rất nhỏ trong khóa học này thôi ạ. Rất nhỏ nên chúng ta cần phải tiếp tục. Được chưa? Tiếp tục đấy. Chúng ta sẽ để, để thấy là chúng ta thấy là Bitcoin người ta có những cái chiến thuật rất là rõ ràng Big Boy luôn cố gắng để các nhà tư nhỏ lẻ, nhỏ lẻ này chính xác là những người kéo giá cổ phiếu lên một cách cao mới thì những cái phần này này nếu chúng ta hiểu rõ đó là lúc mà thị trường chạy nước rút ạ lúc mà cái dạng tăng tốc là lúc mà gần như không còn nhà đầu tư cá nhân là tham gia và chỉ cần một cái lực nhỏ của Big Boy là họ kéo cổ phiếu lên rất mạnh và lúc đấy nó tạo ra cảm xúc tạo ra hiệu ứng và lúc đó cổ phiếu gần như là tăng tăng tốc rất mạnh chỉ cần một cái mớm rất nhỏ của các nhà đầu tư lớn thôi tại vì họ đã gom hết cổ phiếu từ trước đó đấy ạ vì họ hiểu rõ cảm xúc của nhà đầu tư nhỏ lẻ đúng không lúc thị trường lên cũng như khi thị trường xuống và điều khiển cảm xúc của họ khi đang chơi giống như đang chơi piano ạ khi thị trường lên nhà đầu tư nhỏ lẻ thường tham lam và nhảy vào mua cổ phiếu bằng mọi giá à, vì sao nó có như này này giống năm 2007 thì có một cái tình trạng này phần lớn các nhà đầu tư mua xong lại thắng mua xong lại thắng cứ mua xong lại thắng thì gần như chúng ta sẽ không bao giờ quan tâm đến thị trường nó có thể điều chỉnh tại vì chúng ta quá giỏi đặc biệt là các nhà đầu tư mới tham thị trường mua là thắng giai đoạn nó chạy nó rút thì chúng ta thấy là mua là thắng nên chính là lúc mà này là các nhà đầu tư nhỏ Bitcoin họ đã hiểu rõ hiểu rất rõ về cái bản chất cũng như tâm lý của những tư nhỏ lẻ và khi họ hiểu rõ bản chất của tâm lý đầu tư nhỏ lẻ nên đây là những cái bẫy để ờ, nhà đầu tư nhỏ lẻ dính vào thì những cái này sẽ được chia sẻ từng phần từng phần một ở trong những cái phần tiếp theo khi thị trường giảm sụt giảm nhà đầu tư nhỏ lẻ mất hết thành quả và sẵn sàng bán bằng mọi giá được chưa? Đầu tiên thì các bạn nhớ là lúc mà thị trường mà giảm mạnh nhất thường là những cái giai đoạn cuối của một chu kỳ. Lúc này Bitcoin tạo ra cái động lực bán tháo và ép các nhà đầu tư nhỏ lẻ bán hết giải thôi. Tại vì nếu một số trường hợp mà không bán hết ra thì có những cổ phiếu mà nó rơi tự do đến 4 50%. Nên đấy chính là những cái mà nó tác động vào tiềm thức của nhà đầu tư nhỏ lẻ. Nó ép các nhà đầu tư nhỏ lẻ phải bán ra hết. Luôn có một lớp nhà đầu tư nhỏ lẻ mới được tạo ra